Trong phần kiến thức, các con hãy cùng quan sát bài toán. Nhìn vào bức tranh, các con thấy ở trong bức tranh này có bốn bạn. Đó là những bạn nào nhỉ? Đó là bạn Anh, bạn Phong, bạn Ngân và bạn mình. Số liệu chiều cao của các bạn được ghi như sau. Bạn Anh cao 122 cm, bạn Phong cao 130 cm, bạn Ngân cao 127cm và cuối cùng bạn Minh cao 118cm. Số liệu thống kê chúng mình sẽ được ghi lần lượt như sau. Viết các số đo chiều cao của bốn bạn ta được lần lượt các số liệu theo đúng thứ tự. Đầu tiên 122cm, sau đó 130cm, 127cm, 118cm. Đây chính là lần lượt số liệu thống kê chiều cao của các bạn Anh, Phong, Ngân và Minh được cô viết theo lần lượt thứ tự 122cm, 130cm, 127cm, 118cm. Và chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe số đo chiều cao của bốn bạn đã được viết theo một dãy thứ tự rồi. Và bây giờ chúng ta có số liệu thứ nhất. Số thứ nhất chính là 122cm là chiều cao của bạn Ngân à của bạn Anh số liệu thứ hai là 130cm là chiều cao của bạn Phong số liệu thứ ba 127cm là chiều cao của bạn Ngân cuối cùng là số thứ tư chiều cao của bạn Minh là 118cm dựa vào thống kê số số liệu thống kê này các con có cho cô biết là ai cao nhất không